ok anh em ơi và khải sẽ cho anh em tổng khẩu đồ bắt à, sáu mươi lăm thì à, đánh tranh anh thì được à, hai cây vũ khí 500 đó một k 540 này khoảng một kim này một k 540 nữa khoảng một kim đến một kim rưỡi này đó với 8 kim thì ông đừng ít đồ như đó rồi một bộ tay 540 xin lực lực bao tay này cũng được một kim cho đến một kim rưỡi rồi một ngọc bội 540 ống một ngọc bội này cũng bèo lắm được hơn 5 kim nữa nếu mà bù vào ba bốn món này thu lại thì cũng tương đối là hơn uh, tương đối là có thể là lỗ cao lắm một đến hai kim đó với 8 kim thu được nhiều đó đó rồi bên anh long này bên anh long hơn uh, ờ, 10 à, bên anh long gần 10 kim đó bên anh long gần 10 kim thì uh, được một đai lưng này anh Tùng chính nam cho anh Tùng ơi một đai lưng này thắng lôi 28 sinh lực cái này bèo lắm hơn 3 kim này đó một đôi giày No 1 thời điểm hiện tại tóc 40 cân 20 trong 40 sinh lực lực 13 ít thực sự đôi giày này quá pin luôn em ơi đó đôi giày này bèo lắm phải hơn 30 kim khẳng định luôn đó bán đang ngồi quá đẹp luôn rồi tiếp theo một tay 540 cái này thì được kim kim hơn rồi đại lưng kháng hỏi dòng 1 đại lưng này thì anh em trong ban có thể sai có thể là 500 xu đó. rồi một cây vũ khí uh, kháng lôi 26 sinh lực lực cái này thì à, cái này thì à, chắc cũng được à, hơn kim cho đến 3 kim nó dòng một mà ừ, ok luôn một cây vũ khí tốc 30 độc sắc 24 về bờ luôn cái này bèo lắm hơn 3 kim cho đến 5 kim một cây vũ khí 540 cũng được 500 xu đến một kim rồi một cái ngọc bội 25 20 Thật sự kháng họ khá là cao nhưng mà sinh lực được 92 Chón 20 thôi Đó ok hết luôn nè nó ở bắt số 15 thì nó như vậy thôi thì đó mà nói giữa hai anh em đánh thì của anh Long thì à, có thể nhìn hơn một chút lời được chỗ đấu dây còn chỗ anh à, Nam thì à, đánh dùm anh Nam thì thực sự là lộ chắc bán ra lộ chắc khoảng tầm hai kim đó. hoặc là tương đương ngăn vốn chung không lỗ nha nè rồi bên anh Long thì về bờ quá trời đồ luôn đó. đặc biệt là đôi giày rồi anh em xem video đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like chia sẻ mạnh nha mọi người đó bỏ vô bỏ vô chỗ của ai bỏ chỗ người đó đừng khỏi bị lôn đồ nữa đó, bỏ vô bỏ vô bỏ vô xong rồi một người nữa. Đây. À. Một này Một này Một này rồi, ok Rồi, ok anh em xem video trong một like nha